mặt trời nhưng có cả hôm nay đem vào nó bị hệ thống đấy đi đi tìm hộ kinh cực nó bị đi tạt nhưng mà sao con mừng là mắt con gái báo vư đâu mà phải thì không biết lạ quá Đấy là hôm nay mình đi học về lúc hôm nay hôm nay mà lần đúng lúc ấy để bố bà con bị ô con hậu hôm nay cương như là ai em ông anh nói nè ai ông bố vâng, nè vâng mà bị ông biết nè mà bị ông lần đúng mẹ bên mình cháu ông đâu bố có chút tay mà ô rất bự thương đúng vậy á anh cảnh gì mà bố cứ một lót lại lấy sang lập nghiệp rồi dạt lên có ba giúp mà lớp bự nhớ nữa hôm qua mẹ đi đón mừng đi học cái gì đó hôm nay mà đã có bệnh cái mạnh, mẹ mẹ hôm nay việc đau thế thì mình phải mãi cây, góc bơi nhìn mày Gót bơi nhảy